Như vậy, hắn có thể nhìn rõ mồn một cơ thể mình. Sau đó, người đàn ông lấy lưỡi cưa, tên mập buộc phải trơ mắt nhìn chính mình bị chặt ra thành từng khúc thịt. Mất 10 năm, cuối cùng người đàn ông cũng có thể báo thù cho vợ con. Một buổi tối 10 năm trước, người đàn ông cùng con gái chơi đùa, một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh. Người đàn ông ra mở cửa, một cây gậy bóng chày nện vào mặt. Hai tên côn đồ xông vào trong nhà, tên gầy vội vã vơ vét đồ đạc có giá trị, nhưng tên mập là một con ác quỷ máu lạnh, hắn đâm vào người anh một nhát dao. Sau đó, Hắn từ từ ấn mũi dao vào người vợ. Tên ác quỷ bật cười, anh ra sức hét lên nhưng băng dính dán chặt miệng anh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ, nhưng điều đáng sợ hơn là cô con gái 5 tuổi của anh lọt vào tầm mắt của tên máu lạnh, hắn mỉm cười kinh tớm, đứng dậy bước tới chỗ cô bé. Một gia đình đang hạnh phúc bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt, hai tên cướp nhanh chóng bị bắt giữ. Người đàn ông mong chờ pháp luật sẽ nghiêm trị bọn chúng, nhưng luật sư nói với anh, DNA và nhân chứng vô hiệu, hai tên cướp trắng án và sẽ được thả. Người đàn ông bằng hoàng, không một tội ác nào bị phơi này, chứng tỏ luật sư và bọn cướp đã âm thầm thỏa thuận, hắn chỉ ra đồng phạm và trở thành nhân chứng chỉ điểm, tội được giảm nhẹ. Cuối cùng, đồng phạm bị kết án tử hình và tù treo trong 10 năm, còn tên ác quỷ kia chỉ bị phạt 3 năm tù giam. Trước mặt truyền thông, tên mập đắc ý bắt tay luật sư. Luật pháp là công lý, phải không? Người đàn ông thấy cảnh này, không nói nên lời, quay đầu bỏ đi, thoáng chốc đã 10 năm trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày này, tên đồng phạm gầy nhom bị tử hình, bà ống thuốc mê từ từ được tiêm vào mạch máu, tử tù dần chìm vào hôn mê. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, tử tù bỗng co giật, nổi gân xanh, gào rú đau đớn, dãy dụa một lúc lâu, hắn mới chết trong sự tra tấn. Chuyện gì đã xảy ra, ai đã lén đổi thuốc? Chính là anh, cuộc báo thù đã bắt đầu rồi. Tên ác quỷ mập đã được trả tự do từ lâu, nghe tin về cái chết của đồng bọn, hắn không nghĩ nhiều, thậm chí còn bật cười như xem phim hài. Lúc này, chuông điện thoại reo, một giọng nói nhắc nhở, cảnh sát đang đến bắt hắn. Hóa ra hắn bị coi là nghi phạm sát hại đồng bọn. Tên mập hoảng sợ, vội vã đạp cửa bỏ chạy. Trên đường, cuộc điện thoại chỉ dẫn hắn con đường trốn chạy. Theo hướng dẫn, hắn bước vào trong một chiếc xe cảnh sát, bên trong có một sĩ quan đang hôn mê. Tên mập rút súng ra, đập cho sĩ quan tỉnh lại, uy hiếp anh mau lái xe bỏ trốn. Chiếc xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh, thoát khỏi săn lùng, tên mập định diệt trừ cảnh sát. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Hắn nghe điện thoại, nhưng giọng nói đầu dây bên kia lại giống với giọng nói của cảnh sát trước mặt, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Tên mập sợ quá, liền bóp cò, Bỗng nhiên lòng bàn tay đau nhói, hóa ra trên khẩu súng gắn kim có độc, mũi kim đâm vào tay, chất độc khiến hắn không thể cử động. Người đàn ông trói hắn trong một công xưởng, kết liễu cuộc đời tên ác quỷ. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện ra thi thể tên Mập, nhanh chóng tìm ra người đàn ông, bởi vì công xưởng mà tên Mập chết, đứng tên của người đàn ông đó. Cảnh sát tới nhà bao vây anh. Họ kinh ngạc nhìn thấy, anh đã sớm sẵn sàng, như thể đang đứng đợi họ tới bắt. Cuộc báo thù kết thúc nhanh vậy sao? Không, nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Người đàn ông lột sạch quần áo, đứng trong nhà chờ đợi điều gì đó. Vài phút sau, hàng chục xe cảnh sát bao vây nhà anh, anh ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, không mảy may có ý định chống cự, chờ đợi cảnh sát bắt mình đi. Trong phòng thẩm vấn, luật sư chưa hỏi gì, anh liền lập tức thú nhận tội lỗi, anh chính là hung thủ sát hại tên Mập. Luật sư thở phào nhẹ nhõm, vốn không có bằng chứng, rất khó định tội. Không ngờ, vừa quay đi, anh đổi thái độ, lớn tiếng ngạo mạn, không phải luật mà anh tôn trọng đã quy định rồi sao? Lời tôi vừa nói không phải là lời thú nhận, Luật sư không thể hiểu nổi, người đàn ông khinh thường nói, chúng ta thỏa thuận đi, anh cho tôi một cái đệm êm trong tù, tôi sẽ nhận tội, thấy sao? Luật sư sắc mặt khó chịu, thốt lên hai chữ, đừng mơ. Nhưng cứng miệng cũng vô dụng, không có bằng chứng thật sự không thể khép tội anh. Luật sư do dự hồi lâu, anh vẫn đồng ý với điều kiện. Rất nhanh, chăn ấm nệm êm được lắp đặt trong tù. Khi ra tòa, luật sư ra sức chứng minh người đàn ông là hung thủ. Anh đã tự mình thừa nhận tội ác này. Ai ngờ, lúc này anh lại trở mặt như trở bàn tay, anh khéo léo nhắc đến tiền lệ trong luật pháp, nói rằng mình có thể được trắng án. Thẩm phán gật gù đồng ý, thấy cũng có lý, có thể thả người. Bồi thẩm đoàn vô cùng hoang mang nhưng không thể làm gì. Bất ngờ, người đàn ông lại tiếp tục lật mặt. Anh cười nhạo thẩm phán trước tòa, rõ ràng là tôi đã sát hạt hai người. Nhưng bà sắp sửa để tôi bước ra khỏi đây. Bà thật là ngu dốt, tôi chỉ nói vừa ra hai vụ án tiền lệ để qua mắt bà, và bà vô lấy một cách ngây thơ đầy ngu dốt. Thẩm phán xấu hổ giận dữ, ra lệnh bắt anh ngay tức khắc, nhưng anh không hề hoang mang, còn sảng khoái kể về quá trình giết người. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Anh lại thỏa thuận với luật sư, đúng một giờ trưa, tôi muốn có bít tết và âm nhạc. Luật sự đứng dậy bỏ đi. Anh không có quyền mặc cả nữa, đòi hỏi làm gì, nhưng anh hỏi lại một cách bình tĩnh. Mạng một người đủ không? Người đó chính là luật sư hiện hộ của tên mập giết vợ con anh. Cảnh sát lúc này mới phát hiện ra luật sư đó đã mất tích, luật sư đành phải đồng ý điều kiện. Nhưng giám đốc nhà tù không hài lòng, cố tình thêm một vài thủ tục bảo mật. Cuối cùng thì món bít tết cũng đến, nhưng trễ 8 phút, anh ngồi thưởng thức bít tết, cho cảnh sát một địa chỉ. Nhưng khi cảnh sát tới nơi, phát hiện luật sư của tên mập bị chôn dưới đất, ông ta đã chết từ 8 phút trước. Anh bị nhốt trong tù làm sao có thể ra tay giết người. Luật sư tìm đến đồng nghiệp cũ của anh thì được biết, anh từng là chỉ huy lính đặc công, lên kế hoạch giết người từ xa. Từ đây, sự việc nghiêm trọng hơn rồi, luật sư đi xin thẩm phán cấm người đàn ông gặp bất kỳ ai, thẩm phán vừa ký tên chấp thuận. Sau đó, bà nhận điện thoại, một tiếng nổ lớn, giết bà ngay lập tức. Làm sao anh có thể làm được chuyện này? thị trưởng đích thân hạ lệnh cảnh sát tuần tra thành phố, trực thăng quan sát trên cao, tạm ngừng việc học tập và làm việc, như thế đối đầu với giặc ngoại xâm. Để đề phòng, họ chuyển anh sang phòng giam khác. Trong tù, anh và luật sư thỏa thuận, ăn bít tết hoặc giết người. Nhưng bít tết đến muộn 8 phút, khi cảnh sát đi giải cứu con tin thì nạn nhân đã tử vong 8 phút. Thẩm phán vừa định siết chặt nhà tù, sau đó, nhận điện thoại, liền bị nổ chết, nhà tù không ngăn được từng bước báo thù của anh. Hôm đó, anh lại thỏa thuận với luật sư, 6 giờ sáng hôm sau thả anh đi, nếu không tất cả sẽ phải chết. Luật sư tất nhiên không đồng ý. Buổi tối, luật sư và đồng nghiệp đều ở lại văn phòng. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, mọi người ai nấy đều căng thẳng. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị lái xe về nhà nghỉ ngơi, luật sư tạm biệt đồng nghiệp về nhà. Nhưng ngay sau đó, xe hơi bỗng nhiên nổ tung. 6 cán bộ tư pháp tử vong tại chỗ, chứng kiến đồng nghiệp chết. Luật sư thật sự phẫn nộ, anh xông tới trước mặt người tù, đấm cho hả giận. Rốt cuộc mày muốn gì, Người đàn ông nhìn luật sư rồi nói, tao muốn làm cho công lý thối nát này bị hủy hoại hoàn toàn. Cuộc báo thù chưa kết thúc, ngay sau đó, các quan chức tư pháp đã đến dự lễ tang. Trên đường về, một khẩu súng máy điều khiển từ xa bất ngờ khai hỏa. Một công tố viên giả trong xe nổ tung, tình hình ngày một xấu đi. Thị trưởng gấp rút ra lệnh, triệu tập tất cả nghị viên, nhanh chóng tìm ra một điều luật nào đó, lập tức xử tử anh. Nhưng vấn đề là một tù nhân trong ngục có thể giết người, liệu có đồng phạm không? Luật sư điều tra ngày đêm, cuối cùng cũng tìm ra một địa điểm quan trọng, luật sư và đồng đội lập tức đi kiểm tra. Ở đây, anh tìm thấy một đường hầm bí mật. Dưới đường hầm có nhiều vũ khí và thuốc nổ. Đáng sợ hơn là, đường hầm thông với tất cả phòng giam. Hóa ra, anh có thể tùy ý ra vào nhà giam bất cứ lúc nào, dọc theo đường hầm. Luật sư đến phòng giam của người đàn ông, nhưng không thấy anh đâu nữa. Trên những ghi chép, luật sư nhìn thấy kế hoạch cuối cùng, đánh bom tòa thị chính. Lúc này, người đàn ông cải trang thành lao công, trà trộn vào tòa thị chính. Khi luật sư chạy tới đây, anh đã lắp đặt xong bom và rời đi, quả bom được nối với một chiếc điện thoại. Chỉ một cuộc gọi đến, quả bom sẽ phát nổ ngay tức thì, thổi bay cả tòa thị chính. Hơn nữa, khó tra ra chiếc điện thoại, hai người lo lắng bất lực. Luật sư bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, không lâu sau, người đàn ông mặc lại áo tù quay lại nhà giam, luật sư đã đứng đợi sẵn ở đó, khuyên anh dừng tay lần cuối, nhưng anh như sát nhân tâm thần. Anh hẹn lần sau thỏa thuận tiếp, lần này, luật sư không chấp thuận, anh sẽ không thỏa thuận với sát nhân lần nào nữa. Người đàn ông mỉm cười, anh muốn cho luật sư biết công lý thật sự không cho phép thỏa hiệp. Đây mới là mục đích báo thù của anh. Luật sư khuyên anh không nên chọn cách giết người để đòi lại công bằng. Nhưng anh không thể quay đầu nữa. Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại, cuối cùng vẫn nhấn gọi cho quả bom phát nổ. Nhưng luật sư nhanh chóng ra khỏi nhà giam và khóa cửa lại. Một giây sau, tiếng đếm ngược phát ra dưới đệm. Anh nhấc chiếc đệm lên, quả bom ở tòa thị chính đã được vận chuyển tới đây. Anh tức giận trong chốc lát, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm. Trong vụ nổ, anh lấy ra vòng tay và con gái anh làm tặng, có lẽ anh đã đợi đến ngày này từ lâu lắm rồi.